Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng anh em quay lại với chương trình review những dòng sản phẩm máy sản xuất của nhôm đến từ kênh video máy cắt nhôm Factor VN à, Về cái dòng sản phẩm hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là sản phẩm máy pha đồ đố thay dao nhanh dùng cho được tất cả các hệ nhôm như là sinh Sinfa hoặc các hệ nhôm BMA Và đối với dòng sản phẩm này được ờ, thiết kế với phiên bản đó là thân nhỏ và đây là dòng hàng tầm trung để anh em có thể là dễ dàng đầu tư về xưởng của mình sử dụng và để giúp anh em có thể là hiểu rõ hơn về tính năng của dòng sản phẩm này Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chi tiết cách sử dụng trên dòng sản phẩm máy phai đồ đố thân nhỏ mang thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam. Mời toàn thể anh em khách hàng chúng ta cùng nhau xem về thiết kế mặt trên của dòng sản phẩm máy phai đồ đố thay dầu nhanh thân nhỏ. Và với thiết kế thân nhỏ này thì anh em sẽ tiết kiệm được diện tích nhà xưởng cũng như là máy thì nhìn ở bên ngoài rất là gọn gàng giúp anh em là để không có bị tốn cái ờ, diện tích. Cái khoảng dư còn lại thì anh em có thể là làm nhôm một cách thoải mái. Mặt trên thì được thiết kế đây là mặt thép nguyên tấm ạ. Đây thép trắng, đây là thép không rỉ. Và anh em nhìn thấy đây là thép độ dày của nó rơi vào tầm 2 cm. Ờ, đảm bảo cho anh em đó là chúng ta để nhôm lên và phai thì nó không có bị tình trạng đó là kê nhôm dày hơn so với những cái dòng sản phẩm phổ thông trên thị trường và trên đây thì nó có hẳn đây là ba bích tông kẹp phôi nhôm để giúp anh em đó là giữ được cái ờ, phôi ờ, của thanh nhôm khi mà chúng ta phai thì nó sẽ không có bị xê dịch khỏi vị trí và trên bàn điều khiển thì ở đây có cái chốt cử như thế này để anh em để những cái cử dao lên đây à, khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ để dao lên đây ạ à. Và đối với cái dòng sản phẩm này về tính năng và công năng của nó nó sẽ bổ trợ cho anh em trong việc đó là thay dao nhanh và căng dao nhanh trên dòng sản phẩm máy phai đầu đố ờ, của công ty Factor Việt Nam à, và tất cả mọi cái thao tác anh em sẽ sử dụng hoàn toàn trên hệ thống bàn điều khiển và tuy là thiết kế thân nhỏ nhưng bàn điều khiển của máy vẫn được đặt hoàn toàn ở phía bên trên với hai dãy số để anh em có thể là dễ dàng sử dụng và trên bàn điều khiển này được uh, sử dụng hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung để anh em dễ dàng uh, sử dụng. Chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ biết nó thực hiện cho những cái công tác và cái chức năng nào. Đây là đèn báo nguồn. Đèn báo nguồn này thì sẽ báo hiệu có nguồn điện thôi. Đây đèn sáng là có nguồn điện. Và đây là nắp uh, bảo vệ. Nắp bảo vệ là à, đối với dòng sản phẩm này thì được thiết kế rất là thông minh anh em nha thì khi mà chúng ta tiến hành đây kẹp bê tông nè đây kẹp chặt đây và chúng ta đóng nắp bảo vệ thì à, chúng ta mới khởi động được cái ờ, motor này à, để cho nó phai thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em trong quá trình sản xuất và bên đây là nút đây là thay đổi công cụ ạ à. em sẽ thực hiện thao tác thay đổi công cụ cho anh em xem đây thay đổi công cụ Tới khi em thao tác bật công tắc này thì lẫy dao này nó sẽ bật lên đây và em chỉ việc đề tháo cái dao này đây ạ à và sau đó là rút cái này ra thôi đây cái cổ dao này anh em rút ra ờ, và thay con dao khác vào dao thì sẽ được căn chỉnh sẵn hết nha xong rồi chúng ta sẽ lắp cái này vào và chúng ta lại bật lại cái thao tác đây thay đổi công cụ đây cái này nó sẽ tự động đấm xuống và giữ chặt lại cái này và bên đây là các cửa dao nè các cửa dao này thì anh em sẽ căn chỉnh tùy vào các ờ, con dao cũng như các hệ nhôm mà chúng ta căn chỉnh sẵn sau đó chúng ta sẽ chọn cửa phù hợp để mà sử dụng và đây là vòi phun dầu làm mát thì vòi phun dầu này sẽ phun và làm mát cho lưỡi trong lúc chúng ta phai thì như vậy nó sẽ đảm bảo cho cái độ bền của sản phẩm của anh em khi chúng ta dùng à, và nó sẽ giúp cho cái hành phẩm được tạo ra đẹp hơn và motor anh em đang được quan sát đây ạ à. đây đây là motor ba cổ bi cao à, và công suất của motor hiện tại đang là 3 kW giúp cho anh em phai được tất cả các hệ nhôm à, bao gồm những cái hệ nhôm bản dày như là sinh ly 202 này hoặc các hệ nhôm ờ, BMA đều phai được hết đây à, và bên đây anh em thấy đây là nút uh, nắp chụp này em sẽ thao tác trên cái nút nắp chụp này cho anh em xem yeah. Dạ. thì cái tốc độ của nắp chụp này hoặc là những cái hệ thống uh, uh, bích tông hoặc là những cái hệ thống file ấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh được đây là nút kẹp bích tông nè anh em thấy là lực kẹp rất là mạnh sẽ giúp giữ được toàn bộ hình nhôm còn nếu như anh em muốn là giảm cái độ kẹp lại thì chúng ta sẽ điều chỉnh trên những cái van chiếc luôn như thế này đây và cả bích tâm này chúng ta sẽ điều chỉnh được van chiếc luôn đây ạ Và để anh em thấy được cái quá trình ờ, file trên ờ, dòng sản phẩm này thì em sẽ tiến hành đó là khởi động motor đây ạ. Đây tiếng motor kêu rất là êm Vì ờ, thiết kế đặc tính của dòng sản phẩm này là khi đóng nắp chụp thì nó mới file Nên là em không quay ở bên trong cho anh em xem được Anh em xem đỡ phía bên trên đây giúp em nha nên motor nó sẽ tự động di chuyển ạ hết hành trình thì nó sẽ quay về đấy đấy là quá trình phai và nó quay về thì ờ, chúng ta không phai nữa thì chúng ta sẽ ấn nút dừng motor tốc độ dừng rất là nhanh ạ Và để cho một máy phai nó có thể hoạt động như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua hệ thống tủ điện của dòng sản phẩm này. Và đây là thiết kế tủ điện của dòng à, máy phay thân nhỏ của công ty Factor Việt Nam Và máy thì đang được sử dụng dòng điện 3 à, pha Và đây là một cục chống đảo pha đây ạ Cục chống đảo pha, à, một một cục một áp tổng Đây cục chống đảo pha, đây áp tổng, đây cầu chì, cục khởi và các rơ le à, Dây điện thì sẽ là dây điện ở đồng và được đánh số hết Và trên dòng sản phẩm này thì hệ thống hơi ở phía bên đây đây ạ, hệ thống hơi Thì được bố trí gọn ở trong tủ điện như thế này luôn Và chân mỗi cái ống dây hơi này sẽ được bơm keo Và sẽ không bị xì hơi ra bên ngoài Và đây là hệ thống tủ điện của máy thì trên máy sẽ được ờ, tích hợp sẵn đấy là bốn cử để giao ờ, và một cử ờ, sẵn ở phía bên trên sẽ là 5 chỗ để anh em có thể là căn cho mình năm cái hệ nhôm sẵn để chúng ta có thể là dễ dàng thay thế và sử dụng và đây là thiết kế đằng sau ở đằng sau thì anh em có thể thấy là motor 3 kg này motor rất là to và một bích tông khí để hỗ trợ đẩy motor cũng như là một ờ, cái cảm biến để giúp khi motor đi hết hành trình sẽ tự động quay về ờ, và thiết kế là chỗ để đựng dầu làm mát nè bên đây là chỗ để đựng dầu làm mát đây ở dạ. đây là cơ bản về thiết kế ở phía sau của dòng sản phẩm Mega này ạ à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 thể đón xem thêm nhiều video mới. Và một lần nữa cảm ơn quý anh em khách hàng đã luôn tin tưởng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.